đợi chút nha đợi chút thư ký anh chết mô nha thư ký thư ký này làm làm việc hơi ờ, làm việc hơi chậm thì thì tí anh anh sẽ trừ lương cái thư ký của anh ok chưa không mua lắc không không mua lắc thư ký này làm việc gọi là tất chất làm việc tất chất không có trách nhiệm không có quay quay gì hết không có quay quay gì alex cầm quen tay mà kệ Thế không nhập mật khẩu hẳn sao bình thường ui thư ký bây giờ vào cái momo mảng mảng rên anh em thấy không thư ký cái việc cầm momo thôi cầm momo để mà chết cái donate thôi mà lắc đồ vớ vẩn thư ký này sao hả chưa vào được luôn hả của Momo chưa vào được luôn à, em ạ à mùa 1 chưa vào được à, chào chào hoàng nha lương minh hoàng đúng không rồi cảm ơn em em hoàng em hoàng à, mũi à, nha em hoàng ơi em hoàng là mối hơi à, ly nước stream à ngọt ngọt thấy không từ ký này mẹ donate từ gọi là 10 năm ngoái mà bây giờ mới chết cái donate cái này làm việc như này là hỏng làm việc như này là mất mất khách này 8 phút chưa à <laughs> còn 8 phút chưa à không mày bảo thôi ông ờ, bà mình trả về ngoại <laughs> trả về ngoại <laughs> trả về ngoại không không sa thải thôi sa thải thôi nhưng trả về ngoại chết chết chết trả về ngoại bây giờ vợ đóng một này cái ông ông <laughs> ơi đóng gói trả về ngoại đóng gói lên được ra xin lỗi ra xin lỗi gì mà gì vậy nhật ơi gì một chồng hai con nè Oh, wow, wow, wow, wow. Ooh lên ok ờ, cũng sao <laughs> anh làm chồng tôi hơi lâu à cái gì cái gì đánh đánh đánh anh em ơi đánh anh em ơi cái gì mà anh làm chồng tôi hơi lâu cái gì anh em nói thế là học nói thế là mai đã được ở luôn đánh đâu mình đánh nhưng mình game tám anh lên ờ, kêu mọi người ủng hộ quá ui qua ăn qua sớm hơn tí là ngon rồi dạ. đi qua sớm mà ăn luôn con blue là thơm anh em ạ lên nè lên nè lên nè lên nè lên nè bạn hiền ơi bạn hiền ơi ốp Ui rồi còng tí máu và hổ báo chứ nhở Cua này, cua này, cua này Đang cuồng đấy em ơi Này, này, này, này, này Không một lát Từ từ thôi, không không một lát, không một lát Ăn cuồng đế à Ăn cuồng đế à? Dạ vâng, cuồng đế ờ, địa bàn chúng tôi à? Ờ. ok anh ra anh ra anh ra anh ra anh không tại uh, mạng mạng mạng bây giờ tôi hỏi là chết rồi chết rồi này thì ăn khu đế à đi luôn red red ra anh em ơi Ủa lao à Được. phải bót botnya bức nhà em ơi kêu kêu ông kia ship về đi là vừa hả ờ cái thôi này này này lên này lên là sáu rồi sáu rồi sáu rồi sáu rồi này lại sớm em à tiên lên sáu rồi ok chơi chơi trò chuyện không không có trò chuyện không anh chuẩn bị ra giết miếng nữa nè à từ con gì nha từ từ đừng cho nó đứng yên đi cho nó đứng yên đi đâu à cho nó đứng yên đi nè tao lính này mai comment tên mới của anh comment tên mới tên em em em ơi nó tầm tôi tôi tôi tôi hỏi ca này mới đất mức sử giả kìa đây này đây này đây này thằng di thằng di thằng di di thằng di anh bút máu anh bút từ hai giây hai giây lên đi lên đi à mới câu thứ giả của mình thôi chọn tên đấy kêu có tiền mà luôn nào nào nào hết đỉnh rồi hết đỉnh bả rồi kêu có tim luôn anh em à vô ghét này để dễ lên lên vui vui nha à, nhanh nhanh ra vào chứ à ok ok dứt mít là dứt mít là ngon Đuổi nha Chắc phải xử già em nghe được ừ. anh mỗi người em thôi Đó Thế còn na rồi Ôi Na bỏ ra bạn ơi Ủa anh vô phá đồng trụ anh đã đi rồi Làm em đi heo, bữa anh phá chết có chế cho clip nè đâu có đâu không có chế gì đâu ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi đời hai nó nhảy lên vụ đó bằng hiên bằng hiên bằng hiên à. ok rồi vãi nồi thằng sao cứ quê lúc còn biết không về về ra sứ giả anh em ạ ra sứ giả win sớm này đánh cho nó kịp uh, cho nó kịp 50 game chạy tiếng nọ này 50 game mà xong rồi tôi đăng ký không có gì mò ra anh xí già anh xí già sao không che không chắc luôn à à không ý là anh đã che đâu ngày mai anh mới che mà 60 game anh mới bắt đầu che tầm nay đã che đâu tầm này chưa che thì mai đi mai đi mai sống với em anh bắt đầu che đâu rồi đâu rồi đây nè giữa mình đâu có đánh hai bó đâu mà đây nè đây nè à, nhà chơi game mà không có đánh hai bó gì lên lên lên lên let's go điều à Bắt tên là bên này Em có tên vâng. bốn mươi tám rồi bốn mươi tám rồi ra không ra là 48